Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 à, Bình thường thì nhà thông minh 17 lên những cái video đi lắp đặt Như hôm nay thì ờ, nhà thông minh 17 à, đi xuống dưới Đông Phương Để bảo hành à, một bộ dàn cho bác khách ở dưới Đông Phương các bác nhé Đó Thế nên là hôm nay ưu điểm của các bác sử dụng hàng chính hãng là được ờ, vận chuyển lắp đặt tận nhà này à, Bảo hành tại nhà các bác nhé Đấy Đối với sản phẩm lỗi thì bên em sẽ hỗ trợ là xuống tận nhà kiểm tra và nếu mà sản phẩm ờ, lỗi do bên em thì bên em sẽ hỗ trợ là đổi mới luôn sản phẩm đó trong cái quá trình à, sử dụng các bác nhé nếu sản phẩm nó vẫn còn à, mới thì bên em sẽ đổi mới còn à, nếu mà sản phẩm nó bị cũ quá rồi thì bên em sẽ hỗ trợ là sửa chữa các bác nhé sửa chữa không tính phí trong khi vẫn còn bảo hành vẫn còn bảo hành còn trường hợp mà hết bảo hành thì bên em sẽ hỗ trợ là sửa chữa có tính phí nhé các bác nhé Đấy. thì thiết bị của tích thì được bảo hành chính hãng một năm và nhà thông minh 17 bảo hành thêm cho một năm nữa là hai năm các bác nhé Đấy, ờ, tất cả các sản phẩm uh, mà nhân thông minh 7 phân phối ra thì em đều bảo hành thêm cho các bác một năm nữa để cho các bác chơi cho yên tâm và hôm nay thì bên em sẽ xuống dưới Đông Cương kiểm tra xem là bộ dàn nhà bác ấy bị làm sao và bên em sẽ bảo hành bảo trì à, hiện tại thì em đang có mặt tại Đông Phương Thái Bình và đến em kiểm tra bộ dàn thì hôm qua bác bảo là bộ dàn ờ, không lên thì hiện tại em đang kiểm tra thì đã phát hiện ra lỗi ở con đẩy các bác nhé à, nó bị chớp xanh đỏ à, không đóng le các bác nhé thì bây giờ bên em sẽ thay cho bác cái mục đẩy mới để các bác à, chơi luôn đó thì à, nhà thông minh 17 à, đối với những cái sản phẩm mà còn bảo hành và mới lắp thì bên em sẽ hỗ trợ là đổi mới cho các bác chơi luôn và các bác à, nên mua những sản phẩm hàng chính hãng để luôn luôn được sở hữu như cái à, chế độ bảo hành tốt nhất và chất lượng uh, sản phẩm cũng như là tối ưu Ờ, đồ điện tử thì không ai dám nói mạnh là 100% sản phẩm nó không có lỗi ờ, khi bác sử dụng hàng bãi thì ờ, tỷ lệ sản phẩm nó sẽ lỗi nhiều và lại không có chế độ bảo hành nhưng riêng đối với những sản phẩm hàng chính hãng tại vì sao nhà thông minh 17 lại không lựa chọn phân phối sản phẩm hàng bãi mà lại lựa chọn sản phẩm phân phối hàng chính hãng bởi vì khi bán hàng chính hãng thì chúng ta sẽ có chế độ bảo hành của công ty các bác nhé thì nhà thông minh 17 sẽ đổi uh, sản phẩm mới cho các bác thì nó sẽ yên tâm hơn để các bác chơi